đây nhá hôm nay thì không ông nào sóc cái cả để tránh cái trường hợp là, là, là nghi ngờ nhau ngớ bát nhá thì để cho cô em này sóc cái được không okay. anh em thấy ok không tránh người dạ. đít đi ừ. ok em chỉ cần sóc thôi xong rồi em đánh em kết ở đâu thì em đánh nha ừ. Ờ. thấy chưa còn đâu để anh làm việc bắt đua xoay đi xong rồi quân cáng thì ông nào chịu trách nhiệm đây quân thì nơi nhà tôi thì thoải mái đi chứ ừ, ok không có gì cả không, cứ em mà sóc em mà sóc thì các anh cứ yên tâm nhé đây không cứ kiểm tra quân chỉ ra này rồi không em kết đánh chẵn thì em đánh em đánh ờ, một vài triệu không đấy, thì kiểm tra thoải mái em mà sóc kiểu gì cũng ra phát xuyên không xuyên ok đấy thế là chị là nay là kiểm tra thoải mái đi lọ luôn đấy được, được, được, sóc thì không biết đây thử mấy con ui giời một câu có biết ba quân một quân nó không biết thì cũng không bị được đó ờ, thì đấy để cho anh em biết thôi rồi, rồi. Rồi, rồi. Cô em là sóc cái em thích đâu thì em đánh đấy thế bọn anh chủ yếu là bọn anh thừa thiếu thôi bọn em thích đánh chặn thì chặn chắn trong lẻ ngoài trong lẻ ngoài nhá xong đi em nổ máy xong mạnh tay vào em cứ xong nhảy này thì anh chỉ có đánh sắp đôi bắt đầu nha <laughs> rồi nhất trí rồi chặn trong lẻ ngoài nhá khấu bao nhiêu đây ui to đấy ui giời có 10 mình là người có tiền mà nhiều thế ừ. đã đẹp dai ừ. lại còn nhiều tiền ừ. Đấy, ai làm cái làm đi đã đẹp ra này có tài sao lấu ai làm cái tôi làm cái nhá heo rồi tôi làm cái nhá rồi chặn thờ xanh mặt bao tiền đấy Chắn tôi không ờ, chơi nhau một hai ba ba bốn cả cả buổi mà ok đen thì nó đen cả buổi triệu. luôn đặt 4 triệu này à, thế mà bảo chung nhau ăn thì đắt 4 triệu bên kia ăn đấy ăn rồi chỉ cái mở bốn luôn của tôi nhé à mà lẻ của tôi ok hỏi đi em ơi nhất trí tay đỏ là cầm ăn tiền mở này thôi lẻ kia mấy triệu kia thôi đây cũng không biết đầu ăn bốn đây một triệu hai triệu ba triệu ơ thì anh mất à ba triệu anh mất rồi một hai ba ba triệu mấy triệu kia à? em em sóc em sóc lộn cũng được em sóc cho anh triệu sáu triệu sáu à hai triệu rưỡi ban từ để họ dăm tiền hai triệu sáu là trăm ok sau đi đây nhá sau em chưa về ba em, chưa về sấp đôi em cố lái cái sấp đôi thì anh phát sau đi à sau đi tư cho sau đi sau đi sau đi ok em ring quá nhỉ cho anh xin cái sắp đôi này anh tính tiếp sắp đôi Ôi dạ. Dạ. em muốn tôi này cất mẹ tiền lẻ đi tiền lẻ đếm không ai đếm nhau không. cất tiền lẻ đóng nó là hai em theo với em theo anh ừ, em được anh đẹp ra rồi ok nào chẵn thừa sạch mặt chẵn thừa sạch mặt còn mỗi tôi ăn sao được ừ. Tôi không ăn thì, thì, thì thừa vợ ra thôi tôi đắt một, một tiếng nhé, đúng một tiếng không phải thừa thêm nhá đừng ai xuống này okay. vào này có là lẻ này, có. cái mấy triệu kia mấy triệu ngon ba triệu thôi đấy cái đó cái lẻ đâu nói em ăn luôn đi đếm đi nói ba triệu cô lái đây cái sấp đôi này sờ cái nào. Ô, động vào nó đang lẻ đây đây ờ tại sao lại cầm vào cầm vào quân không bôi quân à ừ, bôi một quân thì bôi cái gì đây nhá rồi tóc đi vào trận này em theo anh Đấy khi nào ra chẵn rồi đánh khi nào ra chẵn thôi đúng rồi. và muốn anh em không được một tiếng chắc hai ông lấy chắn à tôi đứng này nào nghe một cái một tiếng này không vấn anh đâu cả anh triệu bạc lẻ thôi chắn chưa em em đánh theo theo anh 2 triệu đi theo anh 2 triệu nhá ừ. nhà kia có đánh không chắn rồi à, một hai ba được anh chơi gấp đôi nhá rồi tay bao tiền ờ, 7 triệu mở này rồi tốt rồi em ơi bảy triệu à? một hai ba bốn sớm bắt đầu ngay nhỉ sáu bảy <laughs> hai ba bốn này hai bốn cho em đấy ok lại xong lọ tiếp thua hai tiếng liên tục nào tiếp nhá ui rồi lên đỉnh rồi hai triệu ba triệu ra gì đánh đấy ra rồi ra gì đánh đấy toàn nước thôi năm triệu làm sao theo tay nhà đánh giỏi một triệu đấy ai làm cái nào đi cái cân cân chưa cân chẵn thường Thường ngoài bát nhá, cái con thôi nhá, đánh thường ngoài bát nhá Chẵn thường 8 triệu Đập 2 triệu Ừ. Thì phải đớp 2 triệu đó ừ. gì? Thế thôi, cái 6 triệu cái về tôi không đắt đâu nhá 6 triệu về này, đây trùng máu Mở Này thôi Mấy triệu đấy? Mấy triệu đấy? Bắn đây làm lại kìa 2 triệu 1 2 Xong Cái 6 đi sóc tiếp sóc nào sóc lọ luôn bắt đầu nhá rồi ok cần tài ngày mát thế này cái dạ. này cũng nghi nghi ba dạ. bốn năm cần tài ngày mát thế này ô cả làm cái lẻ à à lấy lẻ luôn đánh dạ. lẻ mà nó bảo vâng. làm gì ai làm cái hay tôi làm cái đây tôi làm cái rồi ừ. đôi mặt cái gân lẻ thừa xanh mặt lẻ thừa bao nhiêu danh số đi lẻ thừa xanh mặt đáp sạch mặt đi rồi đáp sạch mặt rồi lẻ con lẻ con bao nhiêu súng vào đúng mô đi 4, 5 triệu tổng 6 triệu 6 triệu ai xuống xuống lẻ nó xuống đây sáng rồi xong xong rồi mở này 6 triệu này không thừa đi nhanh xuống sức tay mở này thừa ai chả ăn xong chưa người ta ăn mặt rồi ăn mặt rồi thừa thêm 5 triệu của ông đặt cho vào mặt luôn bao nhiêu tổng 10 tổng bao nhiêu tổng 10 đấy tổng 10 đúng không ok hai mặt cái quản nhá rồi hai mặt lẻ của tôi nhá lẻ thương xanh mặt là tôi ăn rồi, rồi okay. đúng không còn thương ngoài thương nghe một tôi này nghe một tôi này là nghe một này hai mặt cái quản chẵn thừa 10 triệu ai ăn sờ tay bát không chung 5 triệu không không chung tôi ăn tôi 10 triệu bắt nó lại luôn thế thì lại thừa lại chẵn thừa 10 triệu hai, ba, bốn, năm, 6, 7 Vất 5 vào Rồi, năm vào đây Cả mặt đây tôi cũng 10 triệu để Vất cả mặt trong đây nữa phải gì người ta nhận 10 triệu này 10 triệu này của mua ông bên này đúng không đấy đấy đấy đấy cái này đấy rồi của thằng nào đổ của ông đâu mua của ông là chỗ nào rồi nó cứ để cái đèn 10 triệu ngoài này cho đẹp xong chưa tôi găm cái 10 triệu này vào này hai này ba này bốn này năm này sáu này bảy này tám này chín này mười ưu tiên của em đánh thêm 3 triệu nữa thế tay mở cho anh cái thôi ưu tiên của em đánh thêm 2 triệu nữa đánh thêm hai triệu vào lẻ đi theo luôn đánh vào lẻ 2 ok chưa rồi của em có ba triệu tí nữa được rồi anh gì nghe một này nào đúng bao nhiêu đấy đổ chúng mẹ 10 triệu được tôi chia đôi mất chẵn thừa đúng 5 triệu cho ai mở bát em mở bát rồi anh đấy mở luôn nhé. 5 triệu mở đi 5 triệu ô bạn từ từ đó 2 3 4 5 này mở bát mở luôn đi kết thế nhỉ mở ui giời ơi từ từ nào 5 triệu ra này đây của tôi 5 triệu về này 1, 2, Đấy. 3 3 triệu thôi 3 triệu của em này đúng không? Ừ, 3, 6 Ông này bao nhiêu? 15 ờ, triệu Đây mấy? Đây, đây 10. 10 triệu Đây 10 triệu Đây 10 triệu Đây mấy triệu? Đây làm gì đến 10 triệu? Đếm đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tôi có xỉ xăng đâu 10 triệu đúng không? 10 triệu Ok đủ 10 triệu không thiếu như nào cả thiếu cho đây 10, 10 triệu, triệu này một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười ba bốn năm có phải thế mắt này hai lần sờ đúng tám chín dạ, mười sờ đúng này cho nó đen đánh đi sau đi thôi nào tóc lọ tiếp nào Ô, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, lên rồi, lên rồi, lên, lên chưa? <laughs> vượt rồi Vừa lẻ nhau Thế... Làm... tiếp tục lẻ đây, xuống lẻ đây, xuống mắt tay đi đánh cầu thì cũng Đánh cầu không dầu cũng đủ ăn chỉ Cầu không dầu cũng đủ ăn Đánh 10 triệu Xong chưa? Em, cầu. vừa được ăn rồi này cho 3 triệu tiếp Theo tay nhà đánh giỏi nào Đúng rồi Ở đây đúng không? Theo nhà đánh giỏi đúng không? Đúng đủ chưa ai xuống hết tay chưa mỗi rồi rồi xuống này hết tay chưa ai xuống lẻ thêm 10 triệu nữa đánh dễ rồi 10 triệu hai ba bốn Thì thống nhất như này, mỗi thằng thêm 10 triệu cho ông ấy, cho ông gỡ tiền nữa. Ờ, ok chưa? thêm 10 triệu xuống. 3, 4 5 Tiền đầu nhám. 10 triệu. Cứ lo nhỉ. Đây không? Của tiền đấy. Một là cho nó nghỉ luôn, hai là cho nó gỡ. Gỡ cái gì? Gỡ làm sao được. xong chưa? Tổng 6 chục ấy hai mặt, mặt lẻ của tôi này ừ. chắn thử 20 triệu nhận 20 triệu bắt tay đấy không cần hả trúng đi chắn còn đâu, 11, cứ ăn hết 20 triệu đã 14 15 16 17 18 19 20 xong 20 triệu em bỏ chắn còn đâu, đây, à. xuống 10 triệu đi tôi bắt tôi cho 10 triệu của ông đâu đây tổng hai chục đấy vào đấy hết xong chưa Khoan. em mở anh phát lẻ con chứ okay, mở rồi lẻ con bao nhiêu rồi ba ba của em là ba triệu đúng không đúng ưu tiên nhà cái nhà nhà nhà sóc cái đánh thêm 2 triệu nữa vào đây đánh mẹ 5 triệu luôn với cái gì tôi trước ăn rồi rồi ưu tiên nhà cái ăn đánh 3 triệu thôi thêm hai nữa là năm rồi đúng rồi đấy ưu tiên thế thôi xong rồi nhá vùng luôn đây này tiếng này nếu mà về chẵn là không ăn cả đúng không mà lẻ là tôi đi bụi đúng không? Ôi, không, không, à? không, để yên bắt cho em nó mở Đúng rồi Mở đi em được, dạ vâng, thế thì, thế thì em mở đi chẵn thừa 2 triệu cho ai mở bác em mở cái đi em mở đi cái mở đấy, cái triệu triệu nhá. thừa 5 triệu cho ai mở bác. Rồi đây đây đây, hai ba bốn năm em mở đây cho anh cái như lúc vừa đi. Mở luôn nhá. Mở luôn. Ui giời rồi rồi. Ra đôi thật. Nó gỡ Gỡ luôn đi còn gì nữa. Ăn bình tiếng trước thua thế này cũng bằng nhau. thế này mà đau hơn. Hơn ấy. Tiếng này ăn nhiều hơn, đau độc đây. Tăng hơn rồi nè mình mấy chục thì... thôi thứ nhất cho mình sau đây sau sau sau, tiếp đi sau đây nào Cười này gỡ lại nhá ăn mả tiền kia mà gỡ đi anh ra gì đánh đấy đéo được đâu mà cái này cái biết đâu được đâu hậu kiểm 10 triệu 6 triệu thôi để tôi làm cái kìa nhá để tôi làm cái kìa thôi à? em để tiền nữa cái làm việc đi cứ đến đi ừ. đấy nó bảo hậu kiểm mà lại rồi bây giờ như này lẻ thưa xanh mặt đắt cái mặt này rồi lẻ thưa xanh mặt đắt mặt rồi bao tiền đây 5 triệu 1 2 3 4 4 5 5 6 triệu này đắt bảy triệu này rồi lẻ, con đâu lẻ con lẻ con 10 triệu đây tôi đắt 5 triệu còn lẻ con 10 triệu Tôi nhận 5 triệu. Ui giời giời ông nhận 5 triệu có 5 triệu khác à. Đi. đi. Ông đánh mẹ vào chắn đấy. À. Ờ. Ờ. đánh vào chắn đây đây xong chưa? Cá nhận không? Đấy. Nhận hết. Nè theo thêm mặt. Xong chưa? Xong rồi. Mở này. Hoàn. Cơ ờ. đâu? Thiếu ngoài không? Lẻ còn 2 triệu này. Hay xuống yeah. xuống đứt tay đi nào. 3 triệu luôn đi. 4 triệu đi. Cậu cầm mẹ đồng lẻ này. 5 triệu, lẻ còn 5 triệu này. Đây vứt vào mặt luôn nhá. Mặt luôn. Ông trao 5 triệu vào đây mở phát nào cái có đánh không thôi ăn chưa chịu rồi em mở em chắn là ai quản em mở đây có rồi để tôi, tôi mở. thôi để cho em mở em mở hai tay em mở hai tay cho nó ra để một hai ba để rồi đâu chết nhỉ theo ông này ông chết mà không theo cũng chết thôi đứng đứng thò tay mà theo ông này à, không, không theo cũng thua đấy xong đi tiếp xong đi em làm phần nữa nha ok nào anh đi 10 triệu bao nhiêu ổng xuống mới cả luôn vướng cái gì mà không theo cầu 5 triệu ưu tiên thì xuống 10 triệu nữa mà nó nhiều hơn nhiều luôn đấy xuống hai chục nữa ưu tiên vẫn trước thì được ăn rồi ông đấy là tôi thương đừng cầm bát đi lung đặt đấy năm sáu tôi thì làm cái tôi làm bát tôi được quyền 10 kéo về thôi có mở ra đâu. tổng 15 triệu xuống đủ 20 thì tôi thừa phát này. 20 triệu rồi nghe ông tôi này ừ. chẵn thừa 40 ông, triệu ông đánh đâu ông thích đâu chẵn thừa 40 triệu 40 triệu chưa thấy đâu cả đây đây 10 triệu à ừ. đây 10 triệu à đây 10 đây, đây 5, 5 triệu chứ mấy năm rồi xuống năm nữa năm là 20 đúng không đấy đến hai chục nữa ăn sạch mặt lẻ này chẵn thừa 20 à, chẵn thừa 40 đắt 40 wow. 5 6 7 đây 20 9, này 10 này à, đây 20 này 1 2 3 4 40 ngoài đâu 6 7 Đây 10 đúng không? 3 tiếng lẻ. 10. Toàn lẻ. Đấy. Đâu? Đưa 10 đây. Rồi đây. Rồi đây. đây. Anh ơi sao 20 nữa đây là 40. Tôi tưởng là hết thừa hết thừa hết mặt chẵn à. Ờ, thừa, thừa hết mặt chẵn ở đây 20 là 40. 9 triệu là ăn này. Thừa hết mặt chẵn ừ. thừa 40 ở ngoài mà. Tổng 20 đấy. Ông này đánh được gì ấy? Ừ, đánh 20 triệu. Đang thừa đó. Mày ngu đấy bây giờ đang đánh 9 triệu 9 triệu ở ngoài đánh riêng ra. Thì đấy ông ăn Xong rồi, 9 triệu đúng không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đúng không? Cái này là của ông đúng không? Cái này là về chặn ông ăn đúng không? Đây là tổng 20 ờ, này. Rồi xong rồi. Thừa đi. Im mẹ mồm đi. Chẵn thừa 40 triệu nữa mở mắt. 40 tức là cái cộng này chưa? Cộng ấy mặt chẵn cộng 40 à mặt chẵn cộng 20 là tổng 40 tức là thừa 20 ở ngoài ờ. nói đúng không cái, cái mặt chẵn không ăn rồi đúng không đúng rồi rồi chẵn còn từ 20 nữa 20 xuống 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 20 18 19 đây, 20. 20 đây tôi ông đây 2, rồi 3 4 5 Thế về lẻ tôi ăn cả không ăn đánh lẻ đâu mỗi mình tôi đúng không rõ ràng luôn thôi rồi thế rồi đánh đánh cái này anh thôi thôi 20 triệu cái gì đây chúng tôi 10 triệu à, chúng hai chục đấy đây hai chục cái gì đây ờ. chúng tôi hai chục đây chúng tôi thường 10 triệu thôi không không không lắm thế rồi Đặt đây, đây đúng rồi bao nhiêu à, đúng rồi chắc 15 nhưng bao nhiêu à, 20 20 20 cái đầu là 20 ờ, thế được rồi thế ok ông ông giao 20 vào đây đây một này hai này tôi chung ông hai chục nhá bốn này năm này sáu này bảy này tám này, chín này mười này 1 này, 2 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 Đứt tay có gì đâu mà. 9 này, 10 này. À. Xong chưa? Xong. Để em mở. mở bát nhá. Để em mở bắt. Để em mở, em mở hai tay cho anh ấy. Rồi, mở. Mở hai tay lúc nào thua à? Ba ba thắng. Ba ba ba ba, vàng nhá. Đúng chưa? Mở hai tay là lúc nào cũng thua. Để đấy, cao để không không phải vơ để tôi tự vơ. Không phải vơ đây mẹ đánh cặp càng to mấy trăm mấy triệu lắm gì đâu nghỉ đi cái tiền đâu tiền vẫn còn anh em xong đi đánh xong rồi có, còn ai có tiền đâu mà đánh tôi đâu đánh à? không đánh tôi đôi à? không đánh tôi đôi không đánh tôi đôi chào các bạn cái đoạn ờ, clip các bạn vừa xem ấy thì tôi ngồi gần cái camera nhất các bạn nghe tiếng các bạn cũng biết rồi và các bạn vẫn đang thắc mắc là tôi dùng cái đồ gì để chơi thì nói thật luôn là tôi dùng cái thảm này cái thảm này thì khi vào cuộc chơi thì mình chuẩn bị trước và mình tuồn xuống dưới bên chiếu hoặc là dưới đệm hoặc là dưới chăn thấy chưa tuồn xuống bên bên dưới và sóc xong ở bên trên này đặt xuống đặt ở trên cái thảm này nó có thể cách qua lớp chăn lớp chiếu lớp gỗ hoặc lớp đệm hoặc là lớp uh, bàn kính cũng được sóc xong đặt xuống là nó báo cho mình nguyên tắc là lẻ một dung tứ tử hai dung hoặc xúc đôi không dung còn uh, cái này thì bát đĩa nó là xanh chín mình chỉ cần đưa mỗi quân vào thôi quân của nó là quân không gian. đây tôi sẽ test quân cho các bạn xem ví dụ quân có tang thì khi mà soi cái đèn qua này nó không thể soi được mà cái đèn còn cái quân này này các bạn nhìn kỹ này soi xuyên qua luôn này không có chỗ nào là không soi không xuyên này đấy bất kể của quân nào cũng vậy xuyên xuyên suốt luôn đấy đấy là về quân đấy là quân không tang thì mình chỉ cần tuần mỗi quân thôi còn bát đĩa là xanh chín hoàn toàn nguyên tắc của nó sóc xong đặt lên đây là nó báo cái này đánh thì nó chuẩn 100 phần trăm đây nhá mình bật cái rung này lên các bạn xem này các bạn để ý cái con râu này nó sẽ sẽ sẽ sẽ cử động này lúc nào mà rung thì nó sẽ chuyển động đây một rung một rung tức là lẻ lẻ một rung này đưa vào này đấy đấy thằng lẻ có cái thằng tứ tử thì nó sẽ là hai rung đây các bạn nhìn kỹ này tứ tử này đấy còn riêng về sấp đôi thì nó hoàn toàn không rung sấp đôi thì là tuyệt đối là không dung đây là nhìn kỹ này đấy còn riêng thằng lẻ này thằng lẻ các bạn chỉ cần đưa vào là nó dùng một dung đánh rất là dễ thực chất cái này đánh này trong cuộc chơi ấy, thì là đánh 10 phát chuẩn cả 10 nhưng mà đã gọi là diễn thì nó diễn cho thật luôn nhá đoạn clip vừa rồi là diễn thôi nhưng mà diễn là diễn thật luôn thì có những tiếng mình phải giả vờ thua nhá có những tiếng ờ, mình đánh thắng nhưng có tiếng giả vờ thua nhưng mà thực chất nếu mà đánh mà cứ theo cái máy này thì nó không thể sai thế nào được chuẩn 100% đây thì anh em nào cần tư vấn về cái sản phẩm này thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho mình các số điện thoại để tư vấn cụ thể hơn nhé ok chào tất cả anh em